nếu mẹ nó không phải bố làm nước bạn không phải bố không làm được cái gì cho mẹ mẹ chạy đi đấy à ừ. đấy là do là tự chạy đấy, thế hai con này là bảo bố này bố ai có mẹ tôi cũng có mẹ đấy là có bị khóc thế là cho bố thì bố không biết chịu đến nhận thế nào ừ. đấy thế là cũng rất là thua hai ừ. cháu ừ. này ừ, thua hai cháu này ừ tôi là cái à nó vẫn nó mò à? nó chỉ nó mò lò nó chỉ nó mò chỉ mới rau chỉ nó mò ba con đang cơm các bác ạ vâng đây là những cái món cơm mà hàng ngày ba bố con thường hay ăn không có gì luôn à không chị uống nè nè nè nè chị tao rau lò mới rau chị rau này ồ Xin chào quý bác anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh anh Sang Trường Giang TV ạ. À, hôm nay thì à, em già và em Minh là đi vào cái thôn à, thôn gì em nhỉ? Đây là thôn Bố Pỉ A. À, Bố Pỉ A vâng. Vâng. Vâng, đấy thuộc thị xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang. Đấy hôm nay thì cũng được à, sự giới thiệu của à, em Minh là ở trong này có một cái hoàn cảnh đặc biệt là khó khăn mà em già cũng chưa từng vào để chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết đấy. Thì hôm nay à, nhờ em Minh cũng đang uh, ờ, trong giờ là vào đây thì uh, tiện thì anh mình cũng uh, có mặt cùng vào trong cái gia đình đó để uh, thứ nhất là ghi hình cho tất cả các bác cùng xem thứ hai nữa thì à, có thể là chia sẻ những cái à, hoàn cảnh nỗi khổ của gia đình cho mọi người cũng biết đấy thì à, anh thì cũng chưa biết đấy thì à, được sự giới thiệu của em ấy thì à, anh muốn em đưa anh đi vào trong kia để hỏi um, ba bố con ừ, là okay. cái sự hoàn cảnh như thế nào thì ừ. em già cũng thực sự là thưa các bác là em già cũng chưa biết đâu còn à, bây giờ thì à, xin mời quý bác anh chị cùng tất cả mọi người cùng à, em già và em minh đi à, vào trong nhà của à, à ba bố con. Ừ, à, Rất là mong muốn là quý bác cùng à, đồng hành cùng em già và em minh ạ. Vâng xin mời các bác. Đấy thật sự thưa quý bác là đây là cũng thuộc cái diện xá mà cũng gần xá không ai của em già nhưng mà đây có một cái điểm view rất là đẹp tuyệt vời luôn là ở trong này có một cái dòng sông nhô quế sông nhiệt đấy ở dưới này là hai dòng sông là đón nhau ở dưới <laughs> dưới luôn rất là đẹp luôn đấy còn à, à, em minh là đi vào trong này à, được ừ, <coughs> vài lần rồi hay là mới mới vào trong này em mới vào được vài lần vài vài lần đấy vài, thì vài. Ờ, thật sự là Ờ, cũng nghe em kể qua cái ba bố con nhưng mà anh cũng chưa có thời gian để uh, đi vào cùng em ấy ừ. đây đấy là cái này đó là em xin giới thiệu nó đi ra là trong nhà này à, cái, cái đây luôn gì ở ờ, đây luôn à, đấy thật sự à, thưa quý bác là cái hoàn cảnh là bây giờ anh mình cũng đã đến cái vâng. gia đình của à, ba bố con thật sự ở trong này còn quay cả bạc và lập một cái ui không không <laughs> rồi đấy lật bạt và ở trên uh, nóc nhà là uh, làm bàn cái cỏ danh ở ngoài đấy thật sự ở đây là cũng rất là tê tua luôn <laughs> không có cái gì nữa rồi vâng. không biết ba bố con ở nhà không thấy mình vào xem nào ừ, ui ăn ờ. cơm à Đấy nhá, chơi đó. Ừ. Nhá chơi đó. Hả? Tôi là thế à, nó vẫn nó mò. Nó à? chỉ nó mò lò. Nó chỉ nó mò chỉ mò rau, chỉ nó mò. Ba bố con đang cơm các bác ạ. Vâng. Đây là những cái món cơm mà hàng ngày ba bố con thừa hay ăn Không có gì luôn à không Chị uống, nên nên nè, nè, chị tao rau lỏ Rau chị rau này Ồ Này, dễ thương quá này nó này ư bé họ lò xùa nè nè thì chúng ta chỉ thế vô sửa thế đi bỏ thả ra cho mình nhọn cho nên ừ, ờ. ừ. tôi tôi ờ. cháu rồi ờ. chị bảo thì nên nó nhớ liền nè bữa ta chỉ vô ờ bó bột đó nè bé tổ chi tu thế là chia sẻ lý giá mà ừ. ờ, thật sự thưa anh Giang ừ, và tất cả cô bác hôm nay anh nhìn vào thì cũng không biết là gia đình ăn uh, cái uh, cơm uh, hàng ngày là mềm mén trộn với nước ấy thì anh mình cũng không mua ít thịt hoặc là tí cơm vào đấy thật sự là em già cũng vừa mới vào ấy thì ba bố con đang bác gặp là ba bố con đang ăn uh, cơm là giờ trưa thì à, em già cũng sẽ để cho ba bố con ăn cơm tí em già sẽ tìm hiểu sâu về hoàn cảnh của ba bố con cho tất cả mọi người cùng biết đấy nên em mong họ thì vâng. em chỉ à, ôn thọ không bản đó nét thật luôn họ vâng. ừ. đấy thì trong quá trình mà ba bố con ăn cơm thì em già sẽ ghi hình à, toàn bộ căn nhà cho các bác cùng xem và cùng theo dõi ạ đây xin chào à, cô bác anh chị và tất cả mọi người trên kênh của anh Sa Trường Ra TV nhé ở đây là em là em Ngầu Minh Channel đó thì à, hôm nay thì em cũng có à, nhờ được anh à, bí thư già vào chia sẻ cái cam nhà của ba bố cô thì hiện tại thì à, ba bố cô cũng đã a à, cơ các bạn đã a cơ chưa thì à, em anh sẽ đưa anh già đi quay sơ cái nhà của vâng. <coughs> gia đình ba bố cô cho các bạn chỉ cùng nhau xem nhá đây là anh dạ đây là xung quanh cái cam nhà của gia đình ba bố cô ấy ạ vâng vâng, vâng. Đây, đây thưa cô bác là như anh dạ. Minh nói thì em già không tin bởi vì uh, mỗi người một nơi mà em già là ở trên uh, không vai còn ở dưới vâng. này ở dưới niêm tòng mà cũng thuộc của cái huyện mèo vạt em già cũng chưa vào đấy nhưng mà theo sự uh, à, kể và diễn uh, tả cho em già thì em già cũng uh, hôm nay là vào đây cũng bất ngờ gặp được cái hoàn cảnh của ba bố con thật sự là cũng rất là uh, nát tuổi trên này đấy à ừ, trên này cũng rất là vâng vâng lớn tuổi ạ Vâng, đây những cái tấm ván mà đã mọt hết rồi các bác ạ Nó không còn chắc chắn như à, à, mới đầu làm nữa Không biết cái vâng. nhà này làm được mấy năm rồi em? <coughs> nhà này thì à, em vẫn chưa à, hỏi Chưa, chưa. À, chưa hỏi, chưa kể phải không? Okay. Ừ, thế được rồi thì anh mình sẽ vào nhà để hỏi vâng. trực tiếp với à, anh chủ nhà cũng như là trò chuyện cùng à, ừ. ba bố con vâng, đấy vâng. đây các bác có thể nhìn thấy những cái cỏ danh này đã không uh, còn nguyên vậy nếu cái này vào những cái mùa mưa lú ở trên này và những cái thời tiết như ở trên này bởi vì có ngày nắng ngày mưa mà ấy vâng. rất là rất là lo là nó sẽ bị uh, tóc mái hoặc là thứ nhất nữa là tóc mái hai nữa là có thể những cái cỏ danh này rất là dễ dễ dễ Đấy. À, gần không gần được lửa ừ, những mùa dạ. khô mà ở trên vâng. này đang vu ngô Đấy mùa mưa nán vào thì lại tóc mái còn là những ngày như thế này thì à, ba bố con có thể là tí em già và em minh sẽ à, dặn dò à, hai đứa nhỏ là không nên nghịch lửa ừ, bởi vậy. vì à, mùa khô hanh ừ. đấy lại là mùa <coughs> giáp hạt nữa chứ vâng vâng đây đằng sau này là thưa các bác là đằng sau đây là đằng sau của căn nhà à, những cỏ danh này rất là gần đây em già là một mét và năm bảy <laughs> nhưng mà cái cái máy nhà này chắc là được ừ, mét tư mét năm mét tư thôi có thể là còn uh, ở được các bác ạ còn mát nhưng mà không biết là cái mùa mà nó lạnh ấy cái mùa lạnh thì không biết sẽ như thế nào bởi vì gió luồn vào là mình không đoán trước được là ba bố con sẽ ở như thế nào vâng. đấy thật sự là em minh chia sẻ cho em già à, à, giới thiệu qua cho em già thì em già cũng cảm thấy là căn nhà này cũng rất là Ờ, không được uh, chắc chắn đấy các bác ạ okay, còn quay bạt rồi là ở trên nóc nhà như cái nóc nhà như thế này nhất là rất là dễ cháy luôn các bác rồi đấy thưa các bác là căn nhà đấy đã đi một vòng rồi căn nhà rất là uh, nhỏ hẹp đây em già có thể là đo cho các bác cùng đây một hai ba bốn thưa các bác là đấy vừa rồi thì em già cũng đã đo được bốn bước chân mà 4 nhân 4 thì được à, uh, 16 mét vuông. vừa rồi thì em già cũng vừa mới đo theo cái bước chân bởi vì uh, lúc mà anh mình vào ấy thì cũng không nhớ cần cái thước vào mà cũng không không nên vâng. là thực tế nhưng mà em già vừa đo thì uh, được 4 bước chân là 4 nhân 4 là chỉ có 16 mét vuông quá chật và hẹp em ạ. Ừ, vâng. Và... <coughs> không biết là Ừ, những cái ngày mà ba bố con ở trong nhà là thế như thế nào bởi vì nếu mà ba bố con ở ngủ trong một cái giường thì ờ, có thể là còn một nửa một nửa ừ. gian là ờ, sinh hoạt ăn uống được rồi. Vâng. còn nếu mà có hai cái giường mà bố ở một giường hai con ở một giường thì khả năng cái nhà thì quá chật luôn ừ, ừ còn à, à, bây giờ thì ba bố con không biết là đã cơm xong chưa thì em thì vâng. à, đi vào nhà vâng. để à, hỏi trực tiếp bởi vì lúc đầu anh vào là anh cũng chưa anh quên hỏi em là ba bố con là tên gì vâng. với lại à, <laughs> à đi sau vào à, cái cuộc sống của ba bố con là anh cũng chưa hỏi ấy. Ừ. thì anh mình có thể vào nhà anh vâng. đưa anh vâng. vào nhà rồi vâng. vâng. vâng. em một trầu lò đó là trầu mày phải thăn hồn đây đây uống sữa đi ao sữa à dạ Em may quá, thưa các bác là bao con đã ăn cơm xong rồi Thì à, em già sẽ à, bóc sứa cho hai à, đứa nhỏ để uống sứa Bởi vì vừa ăn cơm xong Mẹ mẹ họ sứa nhá hò. Đây Nếp bụng cần ta ở? Tao Chỉ tao cả lọ? Ừ, hai đứa không đi học em? Vâng, không đi học Đây Ui, cần chắc bé gái tên gì? Ông phê chà Về lía hả? À mi tú nè ừ. Phư phư hả? À thế là cháu gái tên lía Còn là cháu trai thì à, tên Phứ Đấy thưa các bác là Vậy là Chú chú biết tên rồi nhá <laughs> Biết tên lía ngon quá Ông bè chả Ông bè cỏ Cỏ hả? À thế là cái tên là cái sinh là cỏ Vâng tên còn... sinh là Cô co, co tên thường gọi vâng tên thường gọi là người ta hay thường gọi là à, vình anh ạ vâng vinh. à vinh. vâng vâng, vâng đấy ở đây ờ chồng mình mong tao chồng à bé xa 37 tuổi ấy thì à, thưa quý bác là à, lúc nãy à, em già cũng vừa mới vào ấy quên hỏi tên thì à, bây giờ ừ, à, anh cũng đã cho em già biết tên tên thật là co còn là tên thường gọi là à, vần đấy thì em già cũng vừa mới hỏi thì em già đã biết à, còn à, anh con này là đã 37 tuổi rồi hơn em già gần là chục tuổi 9 tuổi bởi vì em già sinh 95 95 là cũng uh, ít tuổi hơn so với anh 37 tuổi tuy nhiên anh đã có hai con rồi đấy thế anh em cũng vừa mới hỏi vừa mới vào ấy, thì uh, cũng bất ngờ ấy, thì vợ của anh ô con liền à ờ nửa ho mù to nửa nhót nửa lòng quá chỉ à thì củ một trong củ lò ừ. à thế là vợ của anh là đi ở ờ, Trung Quốc rồi một tao trái xong không tao xong chua chua xong á ừ. ủa thưa các bạn là cái ờ, anh ờ, co vợ của anh co đã đi được uh, năm bên uh, sang Trung Quốc rồi hiện tại không có không có ở với hai con nữa cô lên tên Hảo vô li à tin là mùa ho mùa quá à, lửa là nhà mùa chỉ là kia mùa kia một chống cổ à ồ ờ, ấy thật sự thưa các bác là ờ, vợ của à, anh uh, co và hai uh, cháu mẹ của hai cháu là cũng đi bên Trung Quốc rồi cái nỗi khổ của hai đứa con và cả ông bố ơi nên mua đỏ ừ, Trung Quốc tao trả xong chưa xong thế á thảo nên mua cá chỉ mê mê lỏ tôi nếu một trả xong nếu như không có chú xuống hả? Ốt ừ. thì... Attendez-moi. Ờ, thọ có niềm chống khu nà tụi... Nếu mà thì... á, sống nữa. Ốt sống á? Ờ... Mua hát mình mẹ của đồ bóp ta, mua một tàu kê chính thế chứ. Ờ... Ốt ừ. bọn cho nè mẹ? dọn, dạ. dọn hả? Thì tốt nè. dọn dạ. thế à? Ồ, dạ, lấy tiền hả? Nè tiền để mua... Ờ... Bó lửa là cho mua chỉ à, cho nè bé gì tốt nè. Sư tỷ kia mua. 어, 네, 뭐, 어때요? 그리고 쪼꾸는. 어, 시험 못 따져, 시험 와. 동네 못 따져, 시험, 이거 뭐, 저, 잘. Ồ, đấy thưa các bác là buổi rồi thì em Tạc cũng hỏi à, anh Co à, tên thường à, tên tên uh, chính ở trong nhà còn uh, tên thường gọi là vần, đấy thì anh cũng trả lời là à, vợ cũng đã đi được à, đi sang bên Trung Quốc rồi không có nhà nữa bây giờ đi máy rồi đi được à, 9 năm rồi để lại hai đứa con thơ cho anh nuôi suốt 9 năm vừa qua trước đó anh có kể cho em già là cái đứa úc vừa mới được uh, à, 4 tháng tuổi còn là cái à, em à, con trai này là được uh, 2 năm là mẹ đã bỏ đi rồi trước đó thì chưa làm khai sinh cái gì cả còn hai đứa con thì bây giờ không có đi học vấn đấy nói chung là không có biết tiếng, không có biết chữ luôn các bác ạ đấy thật sự là rất là khổ à nếp của cho nè mẹ chị dạ. Tố giòn biết hả vâng bé gái này là <laughs> lúc nãy em già hỏi thì bảo là mẹ con con không biết cái gì Đấy, bởi vì cũng rất là lâu uh, nam rồi trước đó thì à, uh, uh, cái cháu chưa chưa chưa chưa biết um, mạt mẹ bởi vì kể cả có uh, chào đời rồi nhưng mà không biết mẹ từ giờ từ từ đó đến giờ là bé gái không không nhớ mặt mẹ nữa rồi cả bé bé bé dai là cũng không nhớ bởi vì mẹ đi quá lâu rồi bây giờ nghe bố kể thì nhớ băn mán băn mán bảo là sao người ta có mẹ mà bản thân mình thì lại không Đấy, em già cũng cảm thấy là đồng cảm với hai đứa cháu bởi vì em già cũng đã là người mồ côi trước bố bị mất nhưng mà em già được hơn là mẹ ở nhà chăm non cho em già tuy nhiên số khổ của em già đó là à, anh trai này chị dâu đều mất hết em già còn phải nuôi à, à, cháu xính và cháu gái của à, cháu xính nữa thật sự mà như em già đặt cái vị trí của em già đối với anh co anh vần đấy thì gà chống nuôi con thật sự rất là khổ đấy nuôi nuôi không uh, cái quán thời gian không phải là ít mà suốt 9 năm vừa rồi vợ bỏ đi anh cũng không uh, có nghĩa là cũng không đi lấy vợ hai nữa ấy, để về thương hai con và anh cũng đã kể bảo là nếu mà anh đi lấy vợ hai về cho hai đứa có mẹ gọi không biết là mẹ đó có thương uh, hai đứa con hay không nữa thì uh, anh cũng không quyết định là không lấy vợ nữa thật sự là em già cũng cảm thấy là rất là thương cho ba bố con ôi nó in đủ si tránh thì ờ, đây cho chị tôi nói chị à bé nó chú á chị bé thế rõ ý rõ rưỡi khó ý tại phía mong cử hộ ủa thế mà ờ chỉ mới chỉ nó mà chỉ mới chỉ nó một một cái nó chỉ mới rau đây mà cũng cái gì là hậu ờ hà lý mỏ bớt chua thế à mỏ chỉ chỉ mua rồi tá hồ á tá tôi chỉ mua rồi nên một thon mình chỉ mỏ chứ rồi cái tin nó thế rồi mu tới giờ chỉ mua mỏ mà làm chỉ thì là rồi nó ờ thế mùi của mình chỉ công tàu mà thế mùi đó là như mình không bốc cử lắm lo thế nhở của tàu ít họ dưới họ lo gì ờ đấy thật sự thưa các bác là vừa nãy thì em già vừa mới hỏi à, anh co là hiện tại ba bố con là ăn cái gì và có cái gì để ăn không thì à, anh co cũng trả lời cho em già dàn bây giờ hiện tại là ngô hết rồi và những cái hàng ngày của ba bố con những cái bữa chính nó là những có những cái ngày mà anh đi làm được một hai công ví dụ hôm nay anh đi làm một buổi đổ công với à, hàng xóm thì mới à, xin được một ít hạt ngô về để nấu cơm mềm mén cho ba bố con ăn còn những cái ngày mà không đi làm được cho hàng xóm ấy thì ba bố con phải tự đi kiếm à, rau rừng để ăn đấy các bác ạ bởi vì thật sự là ba bố con là rất là khổ mà những cái mùa ở trên này những cái giờ này là những giờ vu ngô là nhân dân bà con là rất là hay đi giúp đỡ nhau để có một cái bữa ăn cho ba bố con ai thì lò thì ừ, tao bên thằng này múa chỉ ở ờ, múa chỉ lọ đó này cho xí đúng nọ múa chỉ nè 주말이요. 55시 로네. Ờ. Tao bên không nhớ chơi thì của chị của chị. Ờ. Đấy, thật sự là mấy ngày nay đây ba bố con không biết đi làm gì mà hai con thì bây giờ không học có thể là cho ở nhà tuy nhiên anh đi làm thì à, vài ngày nay không làm được cái gì ấy anh đi chặt củi thì thật sự người ta đi chặt củi bán đấy các bác ạ thì à, anh đi làm người ta có ngược thì thương là cho mỗi ít tiền để về mua, ngô ăn nhiều người là không có trả tiền thế là anh phải à, không có cái gì để làm mà hàng xóm vừa rồi em thạc cũng đã nói mùa này là mùa vung hô. tuy nhiên người ta vung hô cũng chỉ vu được một thời gian một hai một hai hôm là xong một một nhà rồi bởi thật sự ở trên ở trên vùng cao này đa số nhiều người là nương rất là ít chỉ đủ làm một hai bùa. nhiều có những cái hôm mà đông người ấy, thì còn à, làm một buổi là hết rồi còn nhà em già thì làm được à, 2 ngày là cũng hết rồi đấy giờ lý nên mua nên nên nên bây giờ chị tôi nên mua này á à, rồi nên chỉ mua chỉ mua à? chỉ mua rồi à? cái ừ. chỉ mua liệt tên đi liệt tên chỉ mua này lúc trên đàn này đi lúc trên đi lúc này mà hổ thọ đầu tiên là to nhót thôi ờ thọ tiên là nhót chứ ừ. nên chỉ mua tên của nó rồi chỉ mua tên này ờ nhớ đi ừ chuyển sang ở chỉ một cái là tê tê lọ cho mình chỉ bao cứ nên thế tao nó cho cứ trao này chỉ mua 这要知道就就包括就只我是到那呢， ờ 哦，都是到那就就包括你多大，咱你我一靠你知道嘛，多大哦， ờ 怎么知道啊？只到那呢？ ờ ờ ờ vậy giờ giờ không một chi thế lý thế à 你你一把知做了，怎么知啊？我是到那了。 ờ ờ vậy giờ thằng nó đi bảo chỉ cho tiền mà ở chỉ một thò sẽ là bộ bố miệng khó té dù là ừm, 掏了嘛，就摸嘛， 어, 네, 네, 진모 제수 요대 거. 진모 lại tụi nó. Chính chết xuống à? Chính chết xuống. Ồ. Đấy thì à, vừa rồi thật sự là thưa các bác là em già cũng uh, xin à, phép là em già sẽ hỏi trước bởi vì uh, hỏi thì em già mới có cái để phiên dịch cho các bác cùng nghe thì uh, vừa rồi em già hỏi là ở trong nhà uh, hiện tại là có con vật nuôi hay là đất đai trồng ngô thì có hay không thì à, anh à, cũng có nói bảo là à, ở trong nhà thì trước bố mẹ không để lại do khổ con khổ quá ấy. thì vợ mới bỏ đi Trung Quốc và mới bỏ lại ba bố con để lại ba bố con đấy còn vật nuôi thì à, gia đình không có con vật nuôi nào à, em già bảo là thế sao không đi xin nhờ làm nhờ nương người ta người ta có những cái nhà mà làm chỉ làm một vụn thôi ấy các bác còn ở trên này thì có thể làm hai vụn như nhà em già là hai vụn thì à, em già hỏi anh bảo là nếu có nhà nào mà làm một vụn thôi thì mình xin để làm tiếp vụ thứ hai xem có được hay không thì anh bảo là thật sự đi vào hàng xóm làm nhờ và nương trồng ngô nhờ nương của người khác thì cũng được có những nhà cũng cho nhưng mà do anh không có con vật nuôi không có phân để bón là cái cây ngô không tốt đấy là không lên được bác ngô là cũng rất là vất vả cho ba bố con đấy không biết phải làm sao nam à, cứ làm quanh nam xong là ba bố con ăn quanh nam làm bướng đào thì ăn bữa đấy thôi chứ cũng không có cái <laughs> để ăn nhỏ li ở ờ, họ luôn này theo luôn chuyện gì nhỏ thì ở xa nè ta xin nè ở xa thì có tàu á chỉ vấn đề nhưng mà xa thì chỉ muốn mỏ lo sẽ vô mỏ thế thì thò đủ lúc trên này à chỉ mấy đại nha à chỉ bao rồi đi trả ờ ờ vâng đấy thưa các bác là những cái ờ, sự thật về những cái hoàn cảnh của anh uh, à, co là đã chia sẻ cho các bác cùng à, à, nghe và cùng xem rồi ấy. hiện tại gia đình không có một cái gì luôn vật nuôi đất ở và đất làm nương cũng không có cái căn nhà ở trong nhà này cái đất mà đang làm nhà đang ở trong này là được một anh hàng xóm là ông anh đấy cũng tốt là cho ở nhờ đấy, ở nhờ để khi nào mà ba bố con làm được làm ra tiền và có tiền để đi mua đất ở chỗ khác rồi thì sẽ uh, di rời đi đấy không cho ở nữa không phải cho ở mãi mãi mà chỉ cho ở một thời gian thôi đấy thực sự rất khổ các bác ạ thì này này gì 이지 cho trẻ 전에 bùa 지도 저제 네 보호 là chỉ bùa 보는 러 ờ ừ, chỉ à? lo kia nè chỉ ừ, lo kia nó chỉ nó so nó chỉ nó kế ờ ấy thật sự thưa các bác là từ cái uh, nan mà vợ và mẹ của ba hai hai đứa con bỏ gia đình à, rời đi bên Trung Quốc ấy thì từ giờ đấy để em già với mới hỏi và liên lạc được không và mẹ có hai việc thăm hai hai đứa con không thì anh Co cũng bảo là hiện tại bây giờ là từ à, khi mà bỏ đi đến giờ là không có một cuộc điện thoại nhận được của vợ tí nào luôn với lại à, không biết là hiện tại vợ mình đang à, làm ăn sinh sống hay còn sống hay là đã mất rồi ấy thì anh cũng mất liên lạc từ cái giờ mà à, vợ bỏ đi vâng vừa rồi thì à, em già cũng đã hỏi à, em co anh co và anh co đã chia sẻ những ừ, cái cuộc sống hàng ngày cũng như là à, từ khi mà vợ bỏ đi Trung Quốc được 9 năm và để lại hai con thơ cho à, anh con nuôi là gà chúng nuôi con đấy thì thực sự là em già cũng rất là cảm ơn em dạ. à, ừ, Minh là đã ừ, chia sẻ và đưa anh đi vào cái cuộc sống thực tế của cái gia đình anh co dạ, vâng. là ba bố con ấy thì à, có lẽ là em già cũng phải về thôi về vì cái thời lượng à. Vâng. video cũng khá là dài rồi ấy thì à, trước khi em già xin phép à, quý cô bác ấy thì à, về thì em già sẽ ghi hình lại bên trong nhà của gia đình anh co cho quý cô bác cùng xem Bây giờ em già sẽ à, ghi hình lại cho tất cả mọi người cùng biết về cái căn nhà bên trong của gia đình anh Co cho tất, cả à, mọi người cùng xem ấy. thật sự là em già Ừ, cũng đã vào trong này cũng được cá ờ, cá là lâu rồi nhưng mà đây là cái giường con đi chúng mua vi trà lỏ ờ cái giường của anh co thì là như thế này các bác ạ đây là mấy cái cột trôn cột trôn và những cái tấm à, à, che bổ và cái chiếu thưa các bác là cái chiếu của anh anh co thật sự là không thể <laughs> dùng được nữa rồi và bên trong này không có cái gì ngoài à, cái cham bởi vì à, không có màn nữa cái mùa này là rất là nóng với lại à, à muối nhiều em Minh ạ vâng vâng đấy thì à, bữa ăn chính của hàng ngày của à, à, ba cụ con là mè mén <laughs> mềm mén nhưng mà cũng hết rồi nó nì bỏ tà là nè nè nè im chẳng thấy nó chờ trời ui không có gì luôn à, rau cũng hết này ngô thì à, cũng hết luôn từ các bác ạ đây còn à, cái này chắc là mình mua vào hay là gia đình tự sản đây ra đây thủy sán Thủy sán mua về gì Đây là bữa cơm Và lúc này ăn trưa rồi còn một chút thôi các bác ạ Đấy thì thật sự là cái gia đình à, Phải nói là không còn một cái gì nữa luôn rồi Đây là cái gì anh? Con gì hết chưa? Đúng Ồ, cái khẩu bốc cứ me ừ, ừ. Đấy, bên trong nhà thì à, Dạ, những cái tấm ván này được xong sụp rồi uhm, Còn phải à, lấy bạt để quay bên ngoài để đỡ cho gió luồn vào cho ba bố con ờ ó ờ, tưởng nhiều bên này lò ó tưởng với này à? ờ ấy như cái à, vừa nãy em già cũng à, ghi hình cho à, tất cả mọi người cùng biết đấy thì cái nhà của anh con là rất là chật hẹp đấy hai cái giường đã khép kín cả cái quả nhà rồi ở trong này còn mỗi cái bàn ăn cơm và còn một cái đường đi ra vào ra vào của ba bố con đấy ở trên gác thì à, em già thì ở trong này không nhìn rõ ở bên trên gác là còn ngô hay không ấy thì uh, sao chỉ một bốc cửa à ờ hết ngô rồi bên trên thì uh, thật sự là đã hết ngô rồi ấy thì uh, bây giờ em già sẽ xin phép tất cả quý bác là uh, em già xin phép cái video tại đây rất là mong muốn là quý bác nào xem được cái video mà em già chia sẻ đăng tải lên ấy thì à, rất là mong là sẽ chia sẻ lan tỏa để tất cả các nhà hảo tâm để giúp đỡ anh co là một à, bớt được à, phần nào khổ thì hai phần đó ấy thì em già cũng xin kết thúc cái video đây tại đây xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bác